chợ trời ở St. Pete chỗ này chỗ mới nữa nó kêu bằng England Brother Park thì chợ trời này nó có tụi Mỹ tụi Việt Nam luôn thì à, bán đủ loại trái cây chứ thì mình đi vô hôm nay mình đi qua đây mình à, khám phá thử coi nó có bán cái gì trong đó thì à, gia đình mình cũng dự mua ít bông hoa với rau củ quả gì ăn Tết thôi mà từng rồi mình có đi bên kia rồi họ bên kia họ nói bên đây từng này họ chưa về qua bên này chỗ này nó nằm ở trên 5010 5010 81 Avenue xem Sempit Đấy So let's go Chỗ này à, nó rất là rộng cái à, ben đó chơi à, để à, phục vụ văn nghệ cho đỡ buồn người Việt Nam nghe chứ không phải người Mỹ nha bạn nhìn giống như người mỹ không à? Không phải người mỹ ra Việt Nam không à? So you here every weekend? Almost every weekend. Oh yeah, they are. Wow. Yeah. Whatever you like. You move from here? Yes, I move from here. From the other place? Yes. <laughs> you need comfort? No? Please. Okay. If you're not, if you're not in a hurry. <laughs> I had you in my video. A lot of people were asking. Uh, yes, and they they currently show up at the other address and they text me, "Oh, I don't have uh, nobody here." I'm like, "I show you the new address. Go here." <laughs> oh, man. First, first day Saturday right here. Wow. First day. Các bạn có xuống đi uh, đi chợ trời thì ghé đi mua à, nước mía uống đó có cái chú này nè what's your name King. King. yes okay King for the sugar cane juice <laughs> This is the best sugar cane it will make in the Florida. There you go. It there you go. Color. We have so, in Laos and Vietnam too. Yep. So how much is for a cup? Uh, the uh, 32 Ice or oh no ice, the same price, five dollars. Five dollars. And, the other one? Uh, 22 ounces, uh, four dollars. Okay. Ice or oh no ice, the same okay. price. Cups. The big one is five dollars, and the small one is four dollars. And they have flavor too. You can add any more toppings. <laughs> This why I call. Yeah. <laughs> you have ginger, lemons, or tangerines. head home, right? Yeah. Okay. Hey! Better stay away from sugar. <laughs> this one is good, but That's I, only yeah. once, once a while, no problem. Yep. Not every single day. One, no problem. I'm uh, couple people like Yep. Right. like this. Everybody okay, thank you, sir. Anybody want to try too? Yes. let this is the best. Give me one big one. Okay. Let me try a little. Try. This is very good. Take whole thing, okay? whole thing, okay? No. Okay. Just a little bit. Thank you, King. I see you around then. Okay. I bet a lot of people will ask for your name. <laughs> That's no problem. Okay, this is a cane for my sugar cane. <laughs> yeah, if you stop by this part for uh, flea market, stop by over here. The sugar cane oh, juice. No problem, wow. right? Huh? You need anything for the This is awesome. Nước mía này cái loại mà đen đen nó ngon hơn cái nào cái kia. Ngọc này bỏ thêm một tí tắt vậy nữa. Go around circles all the time Free sugar cane. Nice. Nice, nice. Ồ, oh, mẹ mua được gì chứ? có cải thôi hả có cải hả à đỡ đây cái cái thằng ông kia ông làm nước mía ngon không? bây giờ à, ông ờ, nước mía rồi đen đen á yeah yeah yeah red red Don't everything Hello, Baba. How you doing today? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Bunch of me. She's all I've got. Jackfruit is good. Jackfruit okay, is a dollar twenty-five a pound. Okay, one moment, one moment, one moment, mamacita. Oh, there you go, there you go. There you go. Yeah, mamacita. Yep. Thank you. Là rộng. Rồi à, tại vì à, trong mùa Covid thì ở đây nó rộng, nên nó thoải mái hơn, người ta không có à, đứng gần với nhau thì các bạn đến đây mua rau cải ngon lắm cái gì không vui sữa đây là San Pete Florida San Pete Florida có vui sữa nha vui sữa nha thấy chưa vui sữa không Mama, how much per pound? Nine dollars. Nine dollars. Cửa 9 ờ, đồng pound thôi này. ở đây họ có mấy cái bàn á, thì mình à, có mua đồ ăn mình lên đây mình ngồi mình ăn được This is good stuff here. You want to try? Uh, not yet. Not yet? <laughs> My stomach is not ready for that yet. we have sticky rice too. Yeah. Yeah, and chicken and barbecue pork. Okay. ơi gặp cái bếp này nè ngay chỗ cái coi đường chỗ cái cây cổ thụ tổ bố á dạ có dưa sữa luôn có xoài luôn dạ bác cái gì hải chú hải hả rồi gặp bác hải đây nha dạ dạ thấy thanh long dưa sữa xoài trời ơi loại ngon không à trời dưa hấu luôn Ủa anh trả cho em hả? Ủa tánh kêu anh nghe Lâu lâu sẵn chưa Hết kêu gì đàn anh tặng cho chứ không phải không, không phải giờ cầm Vậy mà có tặng cho tôi không? Trời ơi Chết luôn Chết luôn Chết luôn Nè nè nè Có tặng tôi không? Coi coi coi Chứ sữa nhiều phao rồi chứ đồng chín đồng chín đồng phao không? Chứ sữa chín đồng. Dạ. Xoài này xoài cá tôi lọc chín đồng rưỡi. Xoài cá. Xoài gì giống như sò dài Singapore vậy no no Thái à dài ờ, Đài Loan rồi Đài Loan rồi Đài Loan thì tao một lưỡi nha còn cái này 9 đồng này vú sữa 9 đồng sầu riêng sầu riêng ô sầu riêng luôn dưa hấu dưa hấu dạ chúng lên là vàng tung vô nhà ào ào sò cá Việt Nam nha dạ sò cá sò cá Việt Nam sò cá ngon còn ở ờ, giường không biết dạ sò rất ngon dạ còn à, muốn à, hơi đặc biệt tí nữa thì có dưa sữa luôn đó thấy chưa ok mọi người nhớ cây cổ thụ tổ bố đây nghe là gặp đây đến đây gặp nha <laughs> nằm giữa công viên luôn <laughs> dạ ok con cảm ơn chú dạ chỗ này họ có bán mấy cái cây uh, giống như tropical fruit á mình mua về mình trồng nhiều cây cối quá không biết chọn cái nào luôn rối hàng hết chỗ này nó rất là rộng nha mọi người mấy đứa mà mà lấy tết tốt mình luôn mana, tốt mình mana, đấy mình menggerak, là return Mandarin. Huh? Daddy, you know Thank you. I don't think so. I don't think so. See you later. Không đào có thể được bốc cây, bốc mày, bốc mày, bốc phá, bốc mày. Mấy bán cây, bốc mày, bốc phá, bốc lá bưởi, cái nó biết cái thái, cái thái là được.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 So stop by here. Hermanos, adios. nói mua hai trái dưa, hai trái dừa về ăn chân tết Okay. Lady Julie. Dạ ba ơi. Mua hai trái dừa về để trưng Tết. Cái dừa. Yeah. À, cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình hôm nay nha Tại vì cái video của mình quay hôm nay là chỗ cái công viên uh, England uh, Brothers Park Thì uh, từ đây tới tháng 5 uh, thì uh, các uh, người uh, bán trái cây hoa quả thì họ sẽ dời về công viên này Công viên này rất là lớn, mình hồi nãy quay trên cho các bạn và anh chị xem Thì uh, họ từ đây tới tháng 5 họ chỉ mở là thứ bảy chủ nhật Sau đó thì họ mở cái ngày chủ nhật thôi hiện tại thì mỗi ngày thứ bảy bảy nhật từ 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều mỗi ngày chủ nhật thứ bảy nhật từ 7, 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều thì cái chỗ này địa chỉ chỗ này á là nó nằm chính giữa đường 52 Street and Dave McKay Way cái này giống như cái công viên cái công viên mà thường thường thứ bảy ngày nhật họ sẽ tụ họp đây bán nhiều trái cây, cây trái lắm thì à, cô chú anh chị và các bạn ghé đi một lần để tham qua tham quan buổi sáng muốn mua bộ đồ ăn ngon phải ghé à, sớm chừng nào tốt nấy tại buổi sáng sớm thì chưa có ai lựa tới thì mình mua cái à, rau hoa quả nó tươi à, tươi hơn nó tốt hơn mình đi chạy quá người ta lựa hết rồi mình đâu có món gì ngon ăn đi đường 52 nằm chính giữa đường 52 and McKay 52 and F McKay Way cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình hôm nay nha à, video của chợ chợ hôm nay đến đây là hết mình chỉ quay sơ sơ cho mọi người xem thôi chứ à, công viên lớn quá đi hơi cũng quải phải không thì à, cuối tuần ngày mọi người hãy bỏ thời gian xuống đây chở gia đình xuống đây mua một ít rau cải về ăn tươi ngon lắm thì à, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và hẹn gặp lại trong một video khác bye bye mọi người